Rồi, đây rồi, đây rồi anh em ơi Anh em nhá, tôi không sủi nhá <laughs> Tôi đã bắt đầu nghe những cái lời đồn thổi Chuyện này God Warlock nhờ Ờ tôi từ God Warlock, God Warlock anh em ạ Muốn rơi đi God Warlock được, chuyện này God Warlock Đấy, như là đã hứa nhá Sáng nay là hôm nay sẽ có hai clip Và buổi tối hôm nay tôi sẽ làm cái bộ God Warlock Theo yêu cầu của anh em Đinh Văn Cường Đấy, tối ăn xong đang định lên clip thì đã thấy anh em coi như là đồn là hôm nay tôi sủi rồi. Anh em ơi, tôi nói thật với anh em là như này, tôi rất ít khi sủi. Mà một khi mà tôi đã sủi ấy, là tôi sủi nguyên tuần. <laughs> thì anh em yên tâm nhá. Nếu mà tôi đã sủi cả tuần vừa qua rồi thì bây giờ tôi không sủi ở đâu. Ôi giời, anh em yên tâm nhá, không sủi, không sủi đâu, chỉ kết tủa thôi. <laughs> rồi ok, chuyện này thì Trông còn giống như là chơi God Warlock không nhỉ Rơi hai sao Trận này God Warlock thì, thì cũng không móc binh nào đâu Không có search này, không có khan Không có khan, không có search Nhưng mà vẫn có thể là xây dựng được Vẫn có thể chơi được Nhưng mà cái bộ God Warlock thì Tôi đánh giá chỉ khoảng 5-6 điểm thôi Cái tầm không có khan, không có rớt 5-6 điểm thôi anh em ạ Bộ đấy nó Nói chung là nó, nó khá là yếu trong cái thời điểm hiện tại đấy không có khan năng có rớt có nghĩa là co rất dễ ăn ăn doom co ở trong trận đấu này là sẽ có hai con co 5 tiền là con con uh, Dark Spirit và con con có thể là ca nó chơi được hai con thôi gót Warlock thì sẽ phải chơi là bốn gót chứ không chơi hai gót chơi hai gót yếu lắm chơi phải chơi bốn gót Gót đỏ thì còn chưa hay gót được bởi vì cái bọn này nó nhây, nó trâu chứ còn cái bọn này thì chính ra là cái bọn này nhá nó có cái khả năng là nó hấp thụ máu của đối phương ấy nhưng mà nếu mà tính về cái sức mạnh của nó thì không không tín bởi vì là thế này. Những cái con mà nó gây đam ấy, <clears throat> như con Dark Spirit hay là con con con Calong đều là những con đánh xa. Và những cái con hấp thụ ờ, máu lại là những cái con đứng gần đối thủ cơ những cái con mà nó đứng sát ở và vào đối thủ ấy thì nó mới hấp thụ được chính vì thế là chưa biết từ từ đã để xem nào trận này trông giống như là chơi cái cái đéo gì thế nhỏ chơi glacio thế nào thôi có lấy đồ này ok glacio warlock à được không này được không Đen nhờ Ra đầu tiên gặp ngay cái thằng, thằng thằng khỏe này Nhưng mà tôi có hai con hai sao Ăn được không Ăn được Nghỉ giời Glacier tín mà Glacier mới bắp Mà con sắt đao này đầu game đam nó cũng to lắm Ui Bài ra vãi đái thật Được không? Như này à? Ôi rồi chơi này hơi khó nhá Chưa biết là chơi gì luôn đấy anh em ạ Vãi đài thật God Warlock mà nó cái kiểu này thì nó có bị yếu quá nhỉ về căn bản ấy là cái ờ, nếu mà xây dựng God Warlock thì nó có hai kiểu xây dựng từ trước đến nay đấy là một cái kiểu là từ cái bộ mà tôi có chia sẻ cho anh em từ cái clip buổi sáng ấy Là cái bộ Warlock kết hợp với cả 3m 4 Warlock kết hợp với 3m này Rồi kết hợp với cả 4 God Ở level 7 ấy, nó sẽ là gì? Nó sẽ là 4 God này kết hợp với cả Thunder Spirit Kết hợp với cả grim chuck Kết hợp với cả uh, Flame Wizard và kết hợp với cả Joshua Đấy chính là cái cách xây dựng đầu tiên Nhưng mà cái đấy nó hơi bị ao người ta rồi đây ở đây có con này mạnh này đấy cho vào được cái kiểu này nó hơi ameta rồi còn một cái cách thứ hai nó, nó dễ hơn mà dễ nhất dễ nhất bây giờ đấy là chúng ta xây dựng chuyển từ cái bộ gót đỏ lết game chuyển tức là gót đỏ form đủ bộ 6 đỏ kết hợp với cả cả bốn gót đấy 6 đỏ kết hợp bốn gót với cả một co nên nó chính là con Dark Spirit và con Sound Ripper ấy Đấy xong rồi lên level 10 là có thể vứt bớt một gót đi để chơi hai gót thôi. Hai gót kết hợp 6 đỏ và và hai con Warlock ấy. Hai con Warlock là con sao Ripper và con con con Dark Spirit đấy. Sau đó thì khi mà đã full hai sao thì đủ đồ thì là chuyển dần thôi. Đấy là một cái kiểu thứ hai và kiểu đấy thì nó khá là ổn. Kiểu đấy là cái kiểu mà nói chung là phải đánh giá đấy là nó là một cái cách xây dựng mà nó khoa học và nó hiệu quả nhất bây giờ trong cái thời điểm hiện tại. Đấy à, Chúng ta chuyển từ cái bộ gót đỏ Rồi ờ, nhưng mà bây giờ thì tôi cũng chưa biết là bây giờ bài của tôi nó lại ra Nó lại khá là mơ hồ ở đây Nhưng mà ra toàn Glacier anh em ạ Vai cứ thật bốn Glacier này bốn Glacier một quy giặt rồi đây này Thêm một con Glacier nữa là, là, là kẹp với quy giặt là đủ 6 Glacier luôn này Ui rồi Chơi 6 Glacier xong rồi chuyển sang gót Glock à Vãi đái thật Được không thì thực ra thì cũng được cũng được thì tôi nhiều khi nó lại còn chuyển từ từ từ hunter sang gót được cơ mà hay là anh em cũng đã được xem những cái trận mà chuyển từ sát thủ sang gót hay là chuyển từ bit sang gót thực ra là chơi tất cả mọi thứ với gót thì đã từng chơi rồi nên là từ glacier thì <laughs> mặc dù là cũng chưa chuyển nhưng mà cũng chuyển được cũng không vấn đề anh em nhá đấy nhưng mà chơi như nào thôi thì thôi được rồi thì Glacier <laughs> Dã mà lại Glacier chuyển gót à Thì cũng được Được rồi thì không không chưa bao giờ chơi Thì bây giờ thử nha anh em nhá Không không có vấn đề gì hết Mình không ngại Rồi ok Này bây giờ lại cho cho cả Clyde này Đấy nhưng mà bây giờ cho God of War God of War thì, thì, thì thôi mua bây giờ đang đang xây dựng bộ gót mà đúng không đang xây dựng God Glock mà Thế thì vẫn mua Để sang một bên ờ, chia làm đôi đấy Bên trái ờ, theo cái màn hình của anh em là những cái con bánh tay trong bộ Glacier còn bên phải anh em có thể nhìn thấy nó chính là bộ God. <laughs> đấy bây giờ nó lại ra bài nó lại tùy vào bài các anh em ạ đấy, để xem xem như nào lại ra mấy ờ, round nữa lại ra Ripper hai sao sao Ripper hai sao thì thôi thôi thôi thì lại chúng ta lại chuyển sang nhỉ nói chung là nó vẫn cứ là linh hoạt bình tĩnh Đấy còn nếu mà không gấp quá Không ra được zipper thì thôi đành phải chịu Thì chúng ta chơi Glacier vậy Xong rồi late game chuyển sau Late game chuyển gót sau Thì tôi sẽ bán gót đi để tích tiền nha anh em nhé, Chứ không ôm lâu Đây nó chỉ là ôm vào giai đoạn đầu game Đến khoảng round 11 thôi Tôi chỉ ôm đến round 11 thôi Chứ còn ôm lâu là nó sẽ bị thọt tiền lắm Ok rồi trận này có thằng Clyde này Clyde Glacier 6 Glacier là có người chơi nhá Rồi đấy, vẫn giữ được chuôi rất tốt Úi giời Đấy God of War này God of War lên được hai cũng rất là uy tín đấy nhá Rồi Ok Đấy cứ chia đôi Cứ chia đôi ra Một bên Glacier một bên God Đấy nhưng mà hiện tại tôi đang nhận thấy là ở đây là Chúng ta cũng có một cái bộ Nó cũng chưa phải là mạnh lắm chỉ đơn giản nó là, là cái bộ Glacier bốn con kết hợp với cả cái con con Fallen Witcher thôi nhưng mà cái bộ này tôi nói thật với anh em là đến khoảng round 11 là bắt đầu đuối rồi. Nếu mà chưa lên được Fallen Witcher 2 sao thì bắt đầu đuối đấy. Bắt đầu đuối đấy. Những cái con Glacier nó không phải là những cái con mà nó có cái tác dụng là giữ được cái chuỗi. Những cái con giữ chuỗi phải là những cái con co đam cơ. Những cái con Glacier này nó rất là ừ, yếu, nó rất là là, là mỏng nó chỉ có vai trò kích hệ và khả năng là support khống chế rồi khả năng khả năng là, là, là, là câu kéo thời gian thôi. Chứ còn nếu mà nói về gây đam và tăng cơ thì có bọn này là không có nên là rất dễ là mất chuối ở cái đam 11 nếu mà ủa gì đấy cửa lai à tôi chết mẹ rồi trận này lại cửa hai độ anh em ạ ra một phát uh, hai con uh, avenger cửa lai này Ôi, Avenzo Clyde ra cả Live Blitz Live luôn, 4 Clyde rồi này. Không mua thì có bị ngu nhở Bài là bài Clyde cho chơi rồi, cho chơi Clyde rồi. Ôi, tôi tôi chắc là tôi cũng phải chốt luôn là tôi chơi Clyde thôi. Anh em ạ. <coughs> chơi Clyde thôi. Thôi, thôi, thôi, thôi bán đi để mua Clyde nào. Bán đi mua Clyde thôi chứ còn bây giờ không thể nào mà có thể là bỏ được những cái con này. Chắc chắn rồi Round sau là chúng ta lên 7 là là chúng ta <clears throat> chúng ta có thể là là là ra được cái bộ 4 Glide kết hợp với 4 Glacier ở level 7 đấy. Đúng không? Được chứ. Đây nó mới là cái line up mà có thể giữ chuỗi này. Ở cái thời điểm hiện tại là 4 Glide này. Đúng không? Quá đúng. Thế thôi, thôi thôi thôi, chốt luôn chơi Glide này. Ờ thế gót của thì sao? <laughs> Nhiều anh em sẽ hỏi gót của thì sao? Thì <laughs> thì lại khất tiếp à? Hay như nào? Ui dã man thật vậy. Rồi đây anh em ơi, anh nhìn này, bộ ấy Clyde rồi. Nhìn trông Clyde Glacier nó to như thế này cơ mà anh em. Thế thôi thôi thôi, thôi bán đi tôi up cấp lên vậy. Thế thì thôi nhá, từ từ đã nhá, cái gót này thì thì, thì, thì, thì bán đi, bán đi, bán đi, bán đi, bán đi. Từ từ đã. <clears throat> Sợ thật. Đấy là nhiều khi là mặc dù là mình muốn chơi ấy, mình muốn chơi một cái lap nào đấy anh em ạ. Nhưng mà bài nó lại ra nó lại ra một cái cái cái cái cái form bài cái hình thái của nó nó lại ừ, giống như là <laughs> chúng ta lại đi một cái bộ khác. Thì cái này là phải chịu thôi nhá anh em nhá, biết làm nào. Đấy, đồ thì cũng lấy nó cũng rất đẹp rồi, đồ lấy thì nó rất giống như là chơi Clay, Glacier. Đấy, thậm chí là tôi đang nhìn thấy một con Berserker ở đây Liệu rằng chúng ta có nên lấy cái con Berserker này không? Lấy không nhỉ? Berserker thì cũng cũng chưa cho vào được Nếu mà chơi Clyde thì con Berserker này chưa lấy được Từ từ đã Úi rồi đúng rồi anh em ơi Đây tôi biết ngay mà Nhiều khi nó như thế đấy anh em ạ Con game này là có cái cơ chế hết anh em không để ý thôi chứ còn cái con game này là nó có cái cơ chế là vào game là nó có một cái bài nó chọn anh em rồi Đấy, còn anh em có chọn đúng bài không thì nó lại là cái việc của anh em Còn chắc chắn là 8 người chơi ấy, là mỗi người chơi đã được máy nó phân phát cho một cái bộ bài rồi Mà khi mà anh em chọn đúng cái bộ bài đấy thì nó sẽ vô địch <laughs> Nó sẽ cứ thế thôi, chơi thôi nhá Đấy, cái quan điểm, riêng cái quan điểm anh em chơi game là hoàn toàn là sai lầm nhá Cái khái niệm anh em chơi game hoàn toàn sai lầm Nhiều khi là chúng ta phải nghĩ cái, cái tư duy ngược tư duy ngược Đấy, anh em biết tư duy ngược rồi gì Đấy, nhiều khi là chúng ta không chơi game nhá anh em nhá mà là game chơi chúng ta đấy, game chơi ta <laughs> đấy, bây giờ đây nó đặt vào tay tôi rồi tôi chơi bộ lai đấy đấy, chắc chắn là bộ glacier glide rồi anh em ạ à. không nói nhiều nha anh em nhá không nói nhiều đâu rồi rồi thì, thì bài cho đi chơi đấy, à rồi glide lên hai sao rồi bây giờ là hút đam kinh lắm này bây giờ cứ thẳng mua rao là cộng thêm 15 đam rồi Bây giờ thì làm gì có cái cửa thua anh em ơi Bài này mạnh lắm Bài này 4 Glacier 4 Glacier 4 Glide Lên 9 là 4 Glacier 6 Glide Đấy nhưng bây giờ có 6 Glide tôi cũng cho vào luôn 6 Glide bây giờ mạnh hơn 6 Glide bây giờ là, là bắp giáp cho toàn bộ đội hình Đấy rất mạnh Có điều là 6 Glide bây giờ nó mạnh hơn nhưng mà nó lại khó ra hơn Do là nó bị mất cái con uh, con con con uh, Evil Clyde. Chính vì thế là nó rất là là khó để form được bộ 6 Clyde khi mà bắt buộc phải ra là con Dragon Clyde. Không có Dragon Clyde thì sẽ không form được. Dragon Clyde là một con 4 tiền. Đấy mà cái con Dragon Clyde nó lại quan trọng ở cái bộ uh, bộ Clyde bởi vì là nó vừa kích hệ cho 6 Clyde mà nó cũng vừa kích hệ cho 4 à cho cho cho 3 human luôn. Đấy, bay mình để kiếm sách nữa Đó, chuyện này có warrior này Warrior nó counter vào bộ Clyde đấy Clyde Glacier khá sợ của 9 warrior Nhưng mà cái tầm này tôi vẫn ăn được <clears throat> Bộ Clyde bây giờ nó khá là mạnh Tuy nhiên vào giai đoạn late game thì Cái bộ Clyde Glacier ấy Là phải chơi ở level 11 cơ Level 11 là mới mắc binh Nhưng mà mắc binh chưa chắc là, là, là ăn được cái bộ 9 war đâu Bởi vì là thế này này cái bộ 9 Wario nó có phản đam là sát thương thuần Sát thương chuẩn mà cái bọn Glide này Late game ấy thì nó lại không kẹp vào cái bộ Warlock Mà nó sẽ kẹp vào Glacier Tức là giai đoạn mà level 11 ấy là kẹp Glacier vào đánh nhanh hơn Nhưng mà đánh nhanh hơn đồng nghĩa việc là phản đam nhiều hơn Đấy Và co ví dụ co dồn đồ cho con uh, Bây giờ thường là dồn đồ cho con live Blade hoặc là dồn đồ cho con rồng thôi Chứ ít người người ta dồn cho con Con con Avenger Glide lắm hai bây giờ Clive bây giờ đánh nhiều bộ bị thua Chính vì thế là phải dồn đồ cho con co bắn, bắn xa Đấy mà Live Blade Live mà gặp 9 Warrior thì khả năng bật ngửa là rất cao Tự đánh và tự chết Ok, bây giờ tôi vẫn rất là là ok đây Đang có chuối rất to ở đây 10 rồi, cộng 10 rồi, được đấy nhở Đây rồi, Clive đây rồi Giờ tôi thiếu mỗi con rồng đó là con khó nhất <laughs> Thiếu mỗi con rồng nhưng mà nó là cái con khó nhất trong cái bộ 6 Glide Giờ phải ra con rồng ngơ thì nó mới uy tín được Đấy, tranh thủ round này thì tôi kẹp thêm cái con con con sói vào để tôi kiếm một quyển sách Mà tôi khuyên anh em là nếu mà anh em đam mê về cái bộ Glide ấy Thì anh em chơi đi Anh em chơi luôn ở meta này đi Chỉ một hai ngày nữa thôi Cùng lắm là đến tuần sau thôi <clears throat> là sau khi cái bộ bit ấy nó quay trở lại nó comeback thì tôi nghĩ là bộ này nó không có cửa chơi lâu đâu nha anh em nhá Đấy, bộ bit là sắp tới là có update là có thêm con tướng bit mới rồi nhưng bây giờ, bây giờ bộ bit là nó cực kỳ khỏe bộ bit ngày trước là có hai con bốn tiền cơ hai con bốn tiền là con ờ, cáo với cả con con uh, con con uh, gì là con gấu phải đủ cáo đủ gấu thì mới kích hoạt được 6 bit nhưng mà bây giờ chỉ cần là một trong hai con bốn tiền nó ra thôi. Đấy, bây giờ sau khi update là cái bộ bộ bit ý nó không khác gì là cái bộ like cả. <clears throat> Rất dễ là phong đội hình. Ok. Lên 8 thôi. Tôi <clears throat> đang có cái ý định là Trận này ấy, chúng ta kiếm sách rồi chúng ta lên hẳn 11 12 đi, chơi cho nó sướng anh em. Chơi hẳn 11 con 12 con. Tí nữa um, lên 11 là kẹp được 6 Glacier này, 6 Glacier, 6 Clyde đúng không? Xong lên 12 kẹp thêm được Warlock vào nữa, cực kỳ khỏe. Chơi với cả 9 Warrior mà. Lên 12 kẹp kẹp Warlock được luôn. Đấy còn uh, quay trở lại cái cái cái uh, nhận định về cái cái bản update mới sắp tới thì <clears throat> tôi nghĩ là cái bộ bit nó sẽ rất mạnh đấy. Bộ bit nó mạnh từ đầu. Đầu game đã có mấy cái con bit rồi. Con bit thì toàn là mấy con rẻ tiền thôi mà. Mà form thì cực dễ nhá, chuyện nào có tôn ngộ không tức là những cái trận đấy nó sẽ có là tới tận ở đây là tới tận là 8 con bit. Đúng không? 8 con bit. Trận nào có ngộ không là có tận 8 con bit ở trong một trận đấu. Mẹ ơi, ôi rồi thì cái trận đấy thì bit thì quá dễ form rồi. Đấy mà Dễ ở đây là nhiều bit rồi Dễ ở đây là bit nó rẻ tiền Bây giờ cái con bit nó chỉ có 3 tiền thôi Thêm một con gấu 4 tiền hoặc là một con cáo 4 tiền là đã đủ bộ rồi Chứ không như cái thời điểm hiện tại là nó bắt buộc là nó phải ra cả con cáo và con gấu 4 tiền Nó khó hơn rất nhiều nhá Khó form rất nhiều Thế tôi đang tự hỏi là như thế thì nó có cân bằng được không nhỉ Chứ cái bộ bit thì nó mạnh quá Vô thì bây giờ nếu mà muốn cân bằng thì chỉ có xóa Xóa bớt đi thôi Nhưng mà xóa bớt thì xóa con gì Chả nhẽ xóa con cáo <laughs> Xóa con cáo thì nó lại hơi sai Bây giờ xóa con con con Nếu mà thêm một con ba tiền vào thì bớt một con ba tiền là bớt con chó sói à Bớt con sói đúng không Khả năng là bớt con Nếu mà bớt thì sẽ bớt con sói Xóa sói bớt đi thì nó mới cân bằng được Đấy mà quay trở lại là còn cái bộ Hunter nữa cơ bộ Hunter bây giờ quá nhiều Hunter Quá dễ chơi Thậm chí là bây giờ ra thêm con Hunter Beat Là có thể kẹp Beat cộng Hunter luôn Là ở level 10 là sẽ là 6 Hunter kết hợp với cả hai Beat Kẹp gỗ không mà cực mạnh luôn Lại vừa có Exit lại vừa có Beat nữa Ui giời thế cái, cái đam của bộ Hunter to lắm nhở Chưa kể là cái bộ Hunter 9 Hunter là không cần có Tsunami Tức là không cần cần phụ thuộc vào cái con con 5 tiền luôn là đã form đủ bộ 9 Hunter Mà tôi nói thật bộ 9 Hunter nó chưa đủ mạnh hay sao Mà bây giờ bắp cái kinh khủng như thế nhở anh em nhở Bộ Hunter quá mạnh rồi Cái thời điểm hiện tại tôi thấy tôi chơi 9 Hunter toàn top Chơi 9 Hunter nếu mà chơi được ấy Mà bài nó cho ấy Để mà form được 9 Hunter đủ đầy đủ ấy nhá Thì là rất mạnh ấy nhá Chả qua anh em có thể là những cái trận đấu anh em bị ờ, đuối là bởi vì anh em không form đủ bộ chín Hunter thôi Hoặc là nếu mà anh em form đủ bộ chín Hunter nhưng mà đối thủ mạnh quá rồi thì không nói Nhưng mà cái bộ chín Hunter là nếu mà form được thì cực mạnh đấy Form sớm ừ, không không yếu đâu nhá Anh em thấy tôi chơi bộ chín Hunter nhiều anh em biết Tôi là rất thích chơi chín Hunter Đấy mà sau khi update thì lại bắp quá nhiều cho bộ chín Hunter thì tôi lại không thích đâu nhá Tôi lại không phải là tôi thích nó bắp lên đâu Tôi thích là vẫn giữ nguyên như hiện tại để cho người ta không, nó không quá mạnh để cho người ta ít cái sự lựa chọn người ta chọn cái bộ đấy thì tôi lại thích chơi chứ còn bây giờ bắp lên quá nhiều nhiều người người ta thích chơi người ta chọn vào cái bộ mạnh ấy thì tôi lại nó lại không phải cái sự lựa chọn của tôi nữa rồi thì tôi lại không bao giờ chơi nữa nếu mà cái bộ hunter nó quá mạnh nói thật là như thế luôn bây giờ vào vào trong game mà tám ông chơi hunter thì thôi thôi thôi thôi thôi nhá xin rút xin rút <laughs> chơi bộ khác thôi đấy nhưng mà vấn đề ở đây là, nó là như thế đấy mất cân bằng mất cân bằng thì khó lắm đấy, tôi không biết là như nào nếu mà chín hunter mà muốn cân bằng lại thì chắc là phải bỏ một con đi để bắt buộc là phải có tên tsunami bắt buộc phải có tên tsunami thì mới kích hệ được chín hunter chứ còn nếu mà để nó dễ quá thì vào trong game này thì yên tâm nhưng anh em nhá cứ yên tâm là tám ông chơi chín hunter ngay chắc chắn đấy Chí Hunter quá mạnh Chưa chưa cần là là là phải là là bắp lên gì đâu nhưng mà bình thường đã Chí Hunter đã mạnh rồi, chả qua là nó khó lên bởi vì nó có cái con năm tiền thôi. Nó có con Tetsulami nó rất khó ra. Đấy nhưng mà nếu mà bây giờ form được mà không cần 5 tiền thì ui dồi ôi thế thì cái bộ đấy nó mạnh quá. Mạnh từ đầu game xong giữa game xong lết game thì cũng gọi là mạnh bởi vì cái bộ đấy thì thực ra là anh em cũng biết là bộ 9 Hunter là late game là không ngại bộ gì đâu Anh em đã thấy là tôi chơi là tôi chơi, lấy 9 Hunter tôi đập 9 Warrior này 9 Hunter đập Exorcist này 9 Hunter đập cả Goblin chả ngại cái bộ nào luôn Đấy, nếu mà anh em form anh em chơi chuẩn anh em roll được 3 sao thì không sợ bất cứ bộ nào hết Thì nó mạnh quá Một cái bộ nha mà nó vừa đam to này Khống chế mạnh này Đúng vâng, không? Khống chế thì quá mạnh rồi Khống chế thì có Tsunami này Là có khống chế là lên tới là 2,5 giây Khống chế hóa đá của con con Siren lên tới 3 giây Chưa kể là bộ 9 Hunter có khả năng là bắn cho nó gọi là chói đấy Chói đối thủ bắn cho, cho đẩy ra phía sau Thế là coi như là không đánh đấm được gì cả Khỏe lắm Đây rồi, thuyền trưởng lên hai sao này Rồi, tôi, bây giờ tôi lại chuyển dần sang Human anh em ạ được tôi chuyển về human Ui đây ơi đủ bộ human rồi này Luôn không Luôn vào ngay không nhở Đủ bộ human rồi đấy Nhưng mà từ từ Thế thì cũng không được Nếu mà thế thì mất chuỗi đấy Cho human vào bây giờ Nếu mà 6 human thì lại Lại phải bỏ Glacier đi à Nhưng mà human toàn một sao Không được anh em ạ Không được không được không được Như thế thì mất chuỗi Bây giờ đối thủ cũng mạnh mà <coughs> Bây giờ mà cho con già vào ấy Thì nó không có đồ nó tung trưởng Con già này bây giờ cho vào thì cũng không có đồ tung trưởng là một Thứ hai là dơ so bây giờ cũng mới một sao Chưa được Rồi Glacier bây giờ full hai sao đang tín anh em ạ Cái kệ 4 Glacier với cả 6 Glide mạnh chứ Tí nữa đợi con rồng ra thôi Là đủ bộ rồi Thế anh em ạ Thế nhá Nên là chúng ta chúng ta có khi là là là thôi cứ để này thôi đến rau quái thì thì cho human vào thôi tức là rau quái là rau 25 đấy rau 25 mà cho thêm human vào chứ còn cái tầm này mà bỏ 6 human vào thực ra là ở level 9 là chúng ta có thể chơi 6 Clyde kết hợp với 6 human được rồi nếu mà ra được con dragon Clyde đấy nhưng mà chưa ra anh em ạ thôi rột rột rồi anh em ạ mất chuỗi đấy mất chuỗi đấy bỏ đánh căng lắm nhá anh em nhá tôi rột đây Tôi luôn kiếm con rồng bằng được cái tôi Mẹ Dơ so này Đây rồi Ui rồi, mày quá Đấy Rôn được bốn cái cũng ra con rồng Ok Được rồi Rồi mất 8 tiền ra con rồng cũng hợp lý Đây rồi Ok anh em nhá Cái đủ bộ ở đấy Đủ bộ ở đấy ba human về dưới 6 human 6 human ở ở rau quái là có thể cho vào được rồi Ê ơi đây được rồi ngon rồi Đây lên hai sao này lên hai sao ngon Thực ra bây giờ đang thừa một human Đang thừa một human anh em ạ Như này là thừa một human này Đúng không Thừa con già Con già không chơi nữa Con già bây giờ có cần không nhỉ Đấy như này đủ chưa Ui giời ổn luôn anh em ạ 6 human 6 glide 6 human 6 glide kẹp với cả cả hai glacier Đây là 3 mét này Nhưng mà mét nó có hiệu quả không Thôi cho Kunka 2 sao ngon hơn Kunka 2 sao thêm khống chế anh em ạ Con già nó không có đồ nên là tôi cũng, cũng không không không trọng dụng lắm Trông có vẻ không được uy tín đồ ví dụ như bờ linh kết hợp với cả xung kích cơ thì còn lấy con già này được anh em ạ thôi cho Kunka này vào đặt thuyền khỏe lắm khống chế được thêm hai giây mà ok rồi thế bây giờ chúng ta có sách dần chúng ta lên 11 rồi đấy anh em được đấy bây giờ vẫn giữ chuỗi này quả xả tiền là cũng ổn xả tiền rất là hợp lý trong cái pha vừa rồi kiếm được con rồng xong là là chúng ta có đủ sách để chúng ta lên được Level 10 Đấy, lên được level 10 kẹp được full 2 sao ổn Ổn áp Bây giờ cần là cần con Dragon lên 2 sao này Con uh, con Agali Clyde lên 2 sao này là ổn luôn Rồi thôi bây giờ cái tầm này lên được level 10 rồi thì thôi Tôi nghĩ là bây giờ tích tiền được rồi đấy Bây giờ tích tiền được rồi không phải xả tiền nữa đâu Bây giờ vất chuối thì cũng thôi cũng chịu rồi Hết cỡ rồi hết mức có thể rồi anh em ạ cái tầm này round 24 lên được level 10 là quá nhanh đấy quá là tiêu chuẩn luôn còn đang có chuỗi cộng 17 rất tốt rất tốt ở đây bây giờ chỉ khi nào mà gặp lại cái thằng glacier demon thì mới thua thôi anh em ạ nhưng mà gặp lại thằng glacier demon thì chắc là cũng tôi nghĩ là còn lâu ok đấy lại có agoli Clyde này được đấy Đấy, sắp lên 11 rồi Ổn, ổn, ổn, ổn, tôi ổn Tầm này là bắt đầu thấy là cảm thấy là những trận này là có thể lên được 12 ấy, chứ không không phải là lên 11 đâu Trận này là nếu mà có thể là có thể lên được 12 <clears throat> Nếu mà cứ chơi theo cái đà này Bởi vì chúng ta Tầm này là chúng ta chỉ coi như là thiếu về cái mặt lại gọi là Là là là full 2 sao thôi chứ còn Đồ dồn cho Live Blade Live thì vẫn gọi là ổn anh em ạ Đồ live blade line hai tia Rồi thì cướp điên các thứ là ổn rồi Đồ này là được Có tốc đánh rồi Có tốc đánh rồi có 6 glide Có khống chế từ Kunka Ui rồi ca lông này Được ca lông thay cho con này Ok Lên đường 11 Ờ lên 11 Kẹp vua Warlock rồi Vẫn là hai Glacier nhưng mà có thêm Warlock Có Blink này Lấy luôn Lấy Blink cho Calong Ok Ghét vào cái gì nữa nhỉ Đây có cái giáp phản Lấy luôn Lấy luôn thôi Ghép được cái gì thì ghép thôi anh em Full, full đồ tím là được rồi Rồi ok nhá Thế là mạnh rồi đấy Tầm này khá ổn Thằng nào ăn được nhỉ Đấy gặp thằng Clyde này Lại gặp thằng Clyde Clyde này là Clyde kết hợp với cả Wick à Witcher Vãi đái thật Cử lại Witcher của chúng tôi Ui rồi ôi Đi luôn bay màu luôn Ảo thật đấy Ok nhưng mà cái con này bây giờ nó ra thì Hơi thừa nhỉ Heo Clyde bây giờ đâu có dùng đâu Heo Clyde bây giờ không dùng Ok thôi bán đi Tích tiền Live Blade Live không chơi nữa anh em nhá Bởi vì thực ra là từ lấy giờ tôi cứ nói thế thôi Chứ tôi vẫn đang chơi là God Warlock <laughs> Hay không? Hay Hay thật <laughs> God Warlock nhưng mà lại xây dựng từ cái bộ Clyde anh em ạ gót glock nhưng mà xây dựng từ bộ glide đấy chứ tôi không có chơi glide đâu trận này là tôi là, là chuẩn bị là chuyển sang gót glock bây giờ đấy này sắp đến round 30 rồi và tôi cố gắng là chơi cái bộ gót glock gọi là mắc binh luôn gót glock nhưng mà chơi ở level 12 đấy chuyển từ cái bộ ờ, bộ này sang thì cũng được nói chung là từ đầu game tôi nói rồi mà chơi cái bộ đéo nào mà tôi đã chuyển sang bộ gót được <laughs> anh em xem những cái trận mà assassin gót anh em cũng biết rồi đấy chuyển từ assassin sang god chuyển từ từ assassin chín assassin sang god này xong rồi chuyển từ từ từ hunter sang god bây giờ thì rõ ràng là tôi có thể chuyển từ Clyde sang god cũng được chứ chuyển từ glacier sang god cũng được chứ có vấn đề đâu đúng không miễn là làm sao mà chúng ta có thể là xây dựng được cái đội hình gót thôi còn bằng cách nào thì nó có rất nhiều con đường Đấy, để dẫn tới con đường cuối cùng thì nó có rất nhiều con đường để lựa chọn Đây rồi, quả trứng này Tất nhiên là quả trứng này sẽ đập cho ca lông Ca lông là con cỏ trong bộ gót mà đúng không anh em Nên cái, cái, cái, cái, cái quả trứng này chắc chắn là sẽ dành cho con ca lông rồi Không còn dành cho con rồng Trừ khi là tôi chơi bộ Clyde thì tôi mới dành cái quả trứng này cho con rồng thôi Nhưng mà tôi không chơi, tôi chơi trận này là tôi chơi gót nha anh em nhá Đấy, đối thủ cũng ra là con ca lông 2 sao rồi này Anh à, kinh đấy à, Witch, Witcher kết hợp với ca lông à Witcher Witcher kết hợp với Canon Glacier Ghê đấy Kinh nhờ Vậy là nó sẽ là gì 6 Glacier à 6 Glacier kết hợp với Witcher à Và kẹp Canon Càng Nhưng mà đâu có đủ slot nhỉ Như thế là phải chơi ở level 11 chứ đúng không Đúng rồi làm gì đủ slot đâu Chơi như thế không đủ slot Chơi như thế 10 con thì không đủ 10 con thì chỉ kẹp Wick kết hợp với 6 Glacier thôi Không thể đủ slot được Ok, dần dần tôi lên 12 xong tôi chuyển thôi anh em ạ Bài này cứ từ từ lên 12 được là chuyển là cái bộ God Warlock nó Thực sự là nó sẽ là tối thượng đấy Bình thường anh em chơi God Warlock ở level 10 anh em chỉ kẹp được vào là một con co thôi đúng không? Nhưng mà tôi ở đây là tôi có thể kẹp tới là thêm được tới ba con co Ở level 12 cơ mà kẹp thêm được hai con Đấy, tức là kẹp toàn 5 tiền thôi Cứ con 5 tiền mà cho vào thôi Thì sẽ không sợ Doom Không sợ Doom Bình thường nếu như cái trận này chơi đúng ấy Ở level 10 là chúng ta chỉ có hai con 5 tiền thôi Nhưng mà bây giờ tôi lên tới level 12 là chúng ta có kẹp thêm được thêm tận ba con nữa Đấy, tức là nếu mà mắc binh là có thể là kẹp thêm tới 5 con 5 tiền 5 con 5 tiền thì không ngại gì Doom nha anh em nhá Chơi không ngại Doom Doom chấp bằng mắt luôn Ra đấy Doom Doom hộ cái Doom chỉ Doom được một con thôi anh em ạ Mười mấy giây sau là mới Doom được thêm phát nữa Thì con Doom một khi nó chết rồi Đấy nên là không ngại Không sợ không sợ Trừ khi là cái con Doom đấy nó là phải là một cái con co ở Trong một cái đội hình mà nó phải Doom được liên tục như là cái đội hình gót kẹp kẹp Doom cơ Gặp thằng này mất chuỗi thì cũng phải chấp nhận rồi anh em ạ Nói chung là tôi xác định là gặp thằng này mất chuỗi rồi Calong 2 sao mà Calong 2 sao kẹp với cả Witcher bắn xuyên giáp Thì chịu thôi Tôi tôi chơi Glide thì thì đang cửa dưới Nhưng mà bình tĩnh không sao hết Chuẩn bị chuyển gót thôi Bán đi xong mua mua lóc về anh em ạ Mua gót về đây bắt đầu chuyển nhá anh em nhá Bắt đầu chuyển dần thôi Đấy bây giờ chỉ cần lên được 12 một cái là chúng ta có thể chuyển được rồi Đấy lốt cái rau quái này là ăn được 4 sách là lên được 12 thôi Là ok chúng ta chuyển luôn Nha anh em nhá rất đơn giản Đấy, chuyển từ cái bộ Glacier Glacier chuyển từ bộ Clyde sang cái bộ God Block <laughs> Ảo thật Rồi ok, thế là bây giờ chúng ta đã xây dựng được đúng đội hình rồi đấy Nhưng mà tôi tôi cũng ờ, không biết là anh em chơi thì có ổn không nhá Nhưng mà đây nó là chỉ gọi là tình huống trong trận đấu thôi Chứ còn tôi vẫn khuyên anh em Đây, lấy cái ba tia Tôi vẫn khuyên anh em là lên chơi là ừ, chuyển từ cái bộ gót đỏ ấy sang cái bộ gót Warlock thì nó sẽ rất là ổn áp, nó sẽ rất là an toàn. Còn cái bộ này thực ra nó cũng không phải là an toàn đâu. Nhiều khi là nó cũng bị tai nạn đấy. Rất nhiều khi là chúng ta sẽ bị gặp tai nạn. Khi mà ví dụ như human nó yếu quá, nó không lấy được sách thì cũng toàn đấy. Rồi, bình tĩnh, bây giờ là chúng ta cứ ở cái vị trí này là chúng ta có thể là, là, giữ được máu đá này, thua thì Chúng ta kẹp được vào hai con eco vào để giữ máu đã. Đấy. Rồi. Xong rồi chúng ta sẽ bỏ dần những cái con human này đi. Bỏ human đi được rồi. Rồi. Con này có cần không? Con này chắc cũng không cần áp rồi nhỉ. Con này cần đéo thì rao sau bán đi thôi. Rao sau, rao sau là kẹp giạt toàn là không cần con này Tí nữa bán nó mà Không không áp anh em ạ Không áp không áp không áp Ok Đây rồi con Squire này cũng chơi nha anh em nhá 5 tiền chơi hết Rồi ok Đây 4 gót này Bán này đi Đủ glide chưa Đây rồi 5 glide à Bán đi thôi Thôi form luôn anh em ạ Form luôn ở round này đi Dash split mua luôn Dash split nữa này Mua luôn Ok Vẫn thiếu một Warlock nhỉ Thiếu con gì con sâu Thiếu con sâu Thằng này Ui Trông khỏe đấy Có 7 luôn ạ Có 7 của Calong ạ Ui khỏe đấy 4 wick à 4 wick cái độc nó sẽ là không không đủ 6 Glacier Chơi thằng này chơi 4 Glacier Sợ đấy Sợ đấy Được đấy Kinh nhờ Đội hình khỏe đấy đây rồi Đủ chưa? Đùa đùa đùa đùa Đây Ok Đủ rồi anh em nhá Máy bay này Lắm tiền mà múc vào thôi Thôi Thay Blade Line ra thôi Cảm ơn nhá Gánh uh, cho tôi cả con game này luôn Live bullet live 2 sao Live bullet live 2 sao hoàn thành nhiệm vụ rồi Tạm biệt thôi à, ờ, Trông có vẻ ăn được đúng không? Có ăn được không? Nếu ăn được luôn Chưa đủ Chưa đủ cái gì nhở 6 warlock bây rồi Vẫn thua bù hích mạnh quá Đàm to anh em ạ Nó hú lên một cái là Nó bắp đam cho cả đội hình luôn hai con Dash Spirit Đúng không? À tôi biết tại sao thua rồi anh em ạ Con máy bay Con máy bay là bóp tôi Con máy bay là bóp Con máy bay bóp không Bán máy bay đi Không kích hệ người lùn anh em ạ Kích hệ người lùn là bị bóp đấy Ok à, Dồn đồ cho Thôi tạm thời cho con này đi Đã split cái uh, Blink Rồi à. Lần này chắc là ăn được đấy Vừa nãy con máy bay nó bóp tôi anh em ạ Bây giờ thì khác rồi Ờ có cấm đánh luôn này Như nào Ăn được không Con ca lông của tôi là bắn liên tục cơ mà Nó khác với cái con ca lông của bên địch Bên địch nó chỉ bắn được một lần thôi Xong nó phải đợi Ok Rất ổn ở đây Được chưa được chưa Ổn rồi đấy Bây giờ chúng ta có 12 con nhưng khi đối thủ hiện tại là cũng chỉ có ở đây là, là 10 con thôi. Đấy, hơn hẳn luôn. Bây giờ chúng ta có hai con Dark Spirit cơ mà. Ôi rồi hai con Dark Spirit này đốt máu thì nó khác gì cái RO đâu anh em. Khác gì cái Refresh Off đâu. Ngọc hồi chiêu nên nó cũng chỉ đến như này thôi. Đấy, nó lại còn ở trong bộ gót nữa cơ anh em ạ. Tức là hai con Dark Spirit này này, nó lại ở trong bộ gót nữa cơ. Vậy là có thể là rất có thể là hai cái con Dark Spirit này nó có thể đặt được ba cái bãi ở trong một lần một một rau đấu hoặc là có thể đặt được tới bốn cái bãi ở trong một rau đấu nếu mà nó hồi máu liên tục mà nó đầy máu ui rồi thế thì kinh khủng kinh khủng anh em ạ tốc độ đốt máu là rất có thể là nó sẽ là là ở đây là nếu mà có bốn cái bãi nó đặt ra ấy thì nó sẽ là 4 nhân với cả 8 32% máu đốt trong vòng một giây Ui rồi Thế thì chỉ trong vòng 4 giây thôi là đi hết cả đội hình rồi được đấy Uy tín đấy, uy tín đấy Được Rồi, rồi xả hết tiền thôi anh em ạ Full 2 sao thôi Đây rồi Đây rồi Queen p này Được Phantom Queen Phantom Queen lên 2 sao gì lại thay Squire ra Ừ Được đấy rồi rồi thôi bây giờ xếp đội hình thôi để ăn nó thôi Úi giời, tự động à Chơi rồi chơi kiểu tự động à Hai con Dark Spirit với cả con Kalong ấy Nó cho nó bay cùng một hướng anh em nhá Cũng kinh đấy Ui Cho con Kalong của nó bắn kìa Thôi chết mẹ Kalong của tôi rồi Nhưng mà vẫn ăn anh em ơi Làm sao mà có cửa ăn được tôi Ờ Hồi máu cho con con con Đấy bởi vì là như tôi đã nói từ đầu ấy là những cái con tướng co đam ấy nó là những cái con bắn xa anh em ạ chính vì nó là những cái con bắn xa nên là nó sẽ không được hưởng cái uh, cái hiệu ứng của bọn bọn warlock này bọn god warlock này là nó chỉ được hưởng khi mà nó đứng gần những cái con địch nó giết được con địch thôi hấp thụ được cái máu của địch là nó phải đứng gần cơ chứ còn đứng xa bắn thì nó sẽ không được hấp thụ đâu chính vì thế là nhiều khi là cái máu nó sẽ vào cái con khác chứ không nó nó không vào con ca lông vì nó không vào con đát rồi ok lần này thì cậu ăn hộ tớ ồ nổ cũng kinh đấy nhưng mà con con con ca lông của tôi nó vẫn đang sống nó vẫn bắn kìa làm gì có cửa nói chung là chỉ cần con ca lông này nó sống thôi chỉ cần con ca lông này nó sống thôi đây rồi trứng là ấy làm quả đát ba nhở ừ được đấy Trứng này làm quả Dash Spirit 3 sao Một quả trứng nữa thôi anh em ạ Dash Spirit 3 sao rồi Kẹp thêm Squire này Kẹp thêm Squire Kẹp thêm thêm thêm Phantom Queen nữa Ui rồi ôi Được quá luôn Ơ ờ, nhưng mà nó còn hai máu Ra ngoài nó chết mẹ nó rồi còn đâu Thế thì không lên được Dash Spirit 3 sao rồi anh em ạ Tiếc nhờ còn đúng quả trứng nữa Ăn hộ cái còn hai máu đúng không Ui rồi ôi Thế thì câu đi rồi Lần này thì Cậu đứng ở đây thì chết luôn Gì nữa Đẩy nhiều luôn anh em ạ à. Ui giời ơi gót God Warlock mạnh phết Mỗi tội là Không chơi ở đâu anh em Đừng có chơi nhá <laughs> Tôi chỉ nói thế thôi Chứ bộ này khó chơi lắm Anh em ạ à, Khó chơi lắm Đấy như tôi là chơi từ Phải chơi từ Glide Xong tôi chuyển sang đấy Chứ còn bình thường nếu mà chơi bình thường Thì cũng khá khó chơi Đấy anh em không tin em cứ thử chơi gót God Warlock đi Anh em biết ngay Nhá Khó chơi Không dễ Đấy, rất là cảm ơn anh em Anh em thấy hay để lại tôi một like Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các cái clip khác của tôi Nếu anh em có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái Để xem một cái dân chơi gấu chơi gấu như thế nào nhá Nhìn phát biết ngay dân chơi ngay Đấy và anh em cũng có thể chọn clip bên phải Để xem một cái trận đấu phải nói là siêu phẩm Một cái siêu phẩm Flot Trick xoắn lão nhất từ trước đến nay mà nó kết thúc phải nói là cực kỳ bất ngờ dành cho các anh em Anh em yêu quý tôi cũng có thể đăng ký hội viên ủng hộ tôi bằng việc ấn vào cái link trên màn hình kết thúc Xin được cảm ơn các anh em và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo Bye bye